Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khôn 3 năm dại 1 giờ, thánh vụt gậy, bị vụt Tại Việt Nam hiện nay, thành phần có tiền, có quyền, coi thường người dân ngày một lộ liễu Kết quả này là do chính sách nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhà nước được lập ra để bảo vệ đảng chứ không phải để bảo vệ nhân dân Hầu hết các vụ quan chức đại gia hành hung dân thì báo chí tự động bao che mà không cần biết phải trái ra sao vào hồi tháng 11, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không Không quân đã khởi tố thêm hai bị can liên quan đến ông Thiếu tá Hoàng Văn Minh. Ông Minh, 36 tuổi, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, đã gây tai nạn làm thiệt mạng nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận. Ban đầu vụ việc bị ém nhẹm và ông Minh đã đẩy tội cho người khác. Nhưng sau đó áp lực từ mạng xã hội quá lớn khiến cho hệ thống báo chí và cơ quan điều tra không thể làm ngờ. Đây là hình ảnh Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng. Điều đáng nói là các cơ quan liên quan hầu như đều dập toa với bọn này có quyền gây tội ác để ép phía bị hại, mà cụ thể là bệnh viện Ninh Thuận đã bao che cho kẻ gây án bằng một giấy xét nghiệm giả. Thường dân sống ở xã hội Việt Nam đã chịu thiệt thòi đủ thứ đủ đường, họ bị giới cầm quyền và có tiền coi thường bị xâm hại bởi chính quyền này. Trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, vụt gậy golf vào người nữ nhân viên sân gôi là một ví dụ về việc thành phần cây gậy quyền lực, cậy tiền, coi thường pháp luật, coi thường người dân. Và mỉa mai thay, người này đã được Đảng Cộng sản ban cho chức năng đại diện cho nhân dân tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Chính bản chất bao che cho quyền tiền của chế độ mới tạo ra những con người coi thường dân như Nguyễn Viết Dũng. Ban đầu, một số tờ báo vẫn giấu giếm tên gã côn đồ này, mặc dù hắn đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự rất rõ ràng. Hầu hết các quan chức đều ỷ lại của máy chính quyền, tuy nhiên họ không lường trước được sức mạnh của mạng xã hội khi cộng đồng này lên tiếng cho lẽ phải. Và điều này cũng nằm ngoài dự liệu của gã côn đồ Nguyễn Viết Dũng. Trước áp lực của dư luận vào ngày 14 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn tỉnh Quảng Nam vào cuộc. Họ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Viết Dũng, đảng viên, bí thư tri bộ đảng, công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng, một golf đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf ở Đà Nẵng hôm 6 tháng 12 đến chấn thương và phải đi cấp cứu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Viết Dũng đã bị vụt. Như vậy là Thánh vụt gậy giờ đây đang bị cấp đảng quản lý vụt gậy trở lại vì hành vi côn đồ của ông này. Không loại trừ việc chính quyền sẽ thanh tra các dự án làm ăn của doanh nghiệp này, đồng thời kiểm tra bằng cấp của ông ta. Một con người mà cách hành xử côn đồ thì cho thấy ông ta có thực sự nhận thức được sự giáo dục tử tế hay không. Một con người cậy quyền, cậy thế, coi thường người dân Việt Nam thì xem ra đằng sau ông ta có thế lực lớn đỡ đầu nên ông ta mới dám coi thường dân đến như thế cần phải soi thật kỹ con người ông này mới giải đáp được nghi ngờ của toàn xã hội. Những quan chức của chính quyền và những kẻ làm ăn cậy quyền cậy thế của chế độ này, họ không hề có chút văn minh nào, không hề có sự khôn khéo cần thiết để tránh gặp những rắc rối vỡ ra. Ngay cả ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam cũng có bản chất tương tự như ông Nguyễn Viết Dũng. Cũng xem thường dư luận, ăn thịt bò rắt vàng để rồi câu chuyện nó bùng mạnh, trên mạng xã hội không thể nào che đậy được nữa. Kiểu hành động theo bản năng, thích ăn sàng, thích khoe khoang, cũng như ông Tô Lâm người ta gọi là khôn 3 năm, dại 1 giờ là như thế. Đây là hình mẫu về khôn 3 năm, dại 1 giờ. Ông Nguyễn Viết Dũng cũng như vậy, cũng không biết điều tiết cảm xúc giống như ông Tô Lâm. Cảm xúc của ông Tô Lâm là cảm xúc xuất phát từ lòng tham, từ cảm xúc của Nguyễn Viết Dũng là cảm xúc từ sự hiếu thắng, cảm xúc nóng giận rồi sau đó là máu côn đồ bộc phát. Chính những thứ cảm xúc rất hoang dã này đã điều khiển mà cả ông Tô Lâm và ông Nguyễn Viết Dũng có giây phút dại một giờ và tự gây rắc rối cho chính mình và cho cười cho thiên hạ cả nước. Thực ra hành động cơ quan đảng vụt vào Nguyễn Viết Dũng ấy không xuất phát từ ý thức muốn lành mạnh bộ máy chính quyền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 Tuy nhiên, theo như một số người đã từng sở hữu xe VinFast thì xe này làm cho họ thất vọng sau khi mua. Việc bán sang tay xe VinFast ban đầu khá dễ dàng vì nhiều người vẫn còn dính bẫy, yêu nước và lòng tự hào dân tộc ảo mà VinFast đang khởi dậy. Nhưng người không đủ tiền mua xe thì mới họ thường mua xe cũ. Thế rồi những người này cũng thất vọng sau khi đã được sở hữu những chiếc xe cũ này. Đây là hình ảnh VinFast không thành công với xe xăng dù đã thuê David Beckham quảng cáo. Chính vì thế, chính sách đổi cũ lấy mới ban đầu thực hiện khá suôn sẻ, nhưng càng về sau càng bất cập, bởi người muốn tống khứ xe VinFast thì nhiều, mà người tìm mua xe cũ lại ít dần. Điều này làm cho VinFast ôm hàng cũ của mình mà khó có cách nào tống khứ đi cho hết được. Vào ngày 12 tháng 12, VinFast đã thông báo dừng mua bán xe cũ khi thông báo này được công bố, một số người đang sở hữu xe VinFast cho Thời báo .d biết họ muốn bán xe cũng khó bởi xe VinFast hiện nay ít có đại lý mua bán xe cũ nào chịu mua lại hoặc mua lại nhưng ép giá làm cho chủ sở hữu lỗ rất lớn. Loại xe mà bán lại không ai thèm mua thì được giới buôn xe gọi là xe đồng nát bởi giới mua xe cũ về dùng cũng lắc đầu thì họ bỏ phế còn khó tránh khỏi. Hiện tượng này giống như đã xảy ra với ô tô xe máy của Trung Quốc trước đây. Những người mua xe cũ, họ thà mua xe cũ của Nhật có giá cao hơn một chút nhưng chất lượng tốt và họ không bao giờ mua xe cũ của Trung Quốc tuy rẻ nhưng không sử dụng được. Cho nên xe Trung Quốc trước đây hầu hết qua tay một đời chủ rồi đi thẳng ra bãi phế liệu. Với việc VinFast từ chối mua xe cũ thì có thể nói đây chính là hành động làm cho xe hiệu VinFast màu chóng đi vào các bãi phế liệu nhanh hơn xe Nhật và xe Hàn Quốc đang có trên thị trường. Vì thế hiện nay những người Việt Nam ôm xe VinFast thì nên giữ lại trong nhà vì bận bán cũng ít có người muốn mua. Và nếu không muốn dùng nữa thì cũng rất khó đẩy sang tay cho người khác để thu hồi phần nào giá trị tiền đã đầu tư trước đó vì đã chót dại lòng yêu nước. Đây là hình ảnh VinFast không thu mua xe cũ nữa xe xăng VinFast đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam và trên thế giới chưa sẵn sàng chuyển đổi. Xe xăng vẫn đã làm vua bởi giá xe xăng dầu đã giảm đi rất nhiều bất chấp chiến tranh Nga và Ukraine. Việc dùng xe xăng rất tiện lợi bởi trạm sảng xăng xuất hiện khắp nơi nên chủ xe có thể đi xa mà không sợ bị cạn năng lượng. Trong khi đó, xe điện chưa có hạ tầng trải khắp như xe xăng. Tại Việt Nam, xe Tesla cũng được nhập về nhưng số lượng thì cực ít vì nhu cầu của người dân chưa nhiều. Công dụng của xe điện đã bị thổi phồng, nhà sản xuất chỉ đánh vào yếu tố bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngay cả người Mỹ cũng không nhiều người ý thức được yếu tố môi trường, họ chú ý đến yếu tố thuận tiện nhiều hơn. Ngay cả xe Tesla khi về Việt Nam cũng chỉ là loại xe bán cho người sưu tập, chứ dân sử dụng ô tô hàng ngày khó chuộng loại này. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Phượng, ông chủ của hãng xe VinFast. VinFast là một dòng xe rất non trẻ, họ có thể làm xe chưa tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là thiện trí và ý thức cầu tiến, biết cải tiến để nhận lỗi sai và khuyết điểm để khắc phục. Còn ứng cử theo kiểu ém đi thông tin rất giống với cách hành xử của chế độ Cộng sản làm người tiêu dùng thông minh phải đặt câu hỏi rằng tiền họ bỏ ra nhưng khi gặp phải các lỗi do nhà sản xuất liệu họ có được bồi thường thỏa đáng hay không. Hàng loạt vụ xe VinFast bị cháy nhưng chưa thấy VinFast xử lý thỏa đáng mà chỉ thao túng báo chí để ém nhẹm đi những thông tin và vụ việc ấy. Ngay cả những người sử dụng xe VinFast bị than hóa cũng vậy. Trở lại việc VinFast không hỗ trợ mua xe cũ của họ nữa thì rõ ràng khách hàng cũng nên cân nhắc. Mua một chiếc xe có giá trị rất lớn so với thu nhập bình quân của người dân nên khi cần họ muốn họ có thể bán lại vừa ít lỗ vừa dễ bán.